Và khó khăn thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị Tôi chết trong em bao giờ Mỗi sớm sương bay thành phố mơ nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến vạn ngày đông mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mắt ai tôi vẫn say như ngày em xa cạn mưa rồi đến ngày ta như khói bay vào những chiều nắng phai mùa thu xếp áo gió cuốn then cài mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên em đã xa rồi những muôn trùng mây bên núi bên đồi ôi thành phố xưa lời ca rũ lá mưa xóa mưa nhòa mưa xóa mưa nhòa Trăng vàng cuốt côi em đã xa rồi những muôn trùng mây chết trong em bao giờ mỗi sớm sương bay thành phố mưa nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông mùa đông dài đến vạn ngày đông mãi cơn đau tôi dài mưa gió đi ngang vùng mắt ai em vẫn say như ngày tôi xa cạn mưa rồi đến ngày ta như khói bay vào những chiều nắng phai mùa thu xếp áo gió cuốn then cài mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên em đã xa rồi những muôn trùng mây bên núi bên đồi ôi thành phố xưa lời ca ru xóa mưa nhỏ trăng vàng cuốc khôi em đã xa rồi những muôn trùng mây biển khơi phía sau người không ngoái lại chỉ có sương chan hòa bạt mai tôi đi tìm đời tôi những chuyến xe đi cho trọn trời đất sống như khói bay vào những chiều nắng phai mùa thu xếp áo gió cuốn then cài mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên em đã xa rồi những mùa trùng mình la ta la ta la ta la ta la ta la ta la ta mưa xóa mưa nhỏ chẳng vàng buốt côi em đã xa xôi những muôn trùng mây thơ mưa nắng hai mùa hai mùa nhớ quên em đã xa rời những muôn trùng mây